À, chào các bác nhá shop Tân Ánh chào thể anh em hôm nay uh, shop uh, xin giới thiệu với lại uh, các bác các anh em đam mê chơi PCP nhá chơi củi các mẫu túi chống sóc nhá mẫu túi chống sóc để cho anh em đựng củi nói chung là cái này là cái mẫu túi chống sóc là nó có mút ở trong nó êm ái thì còn các bác về đựng cái gì thì các bác đựng nhá hôm nay giới thiệu cho các bác cơ bản là có Ờ, ba mẫu nhá bốn mẫu bốn mẫu nhưng mà có hai kiểu là vuông nhưng mà nó khác nhau về màu giới thiệu với các bác cái mẫu đầu tiên đây mẫu đầu tiên nhá là mẫu màu đen đây, mẫu màu đen mẫu màu đen các bác nhá à, mẫu màu đen này cái này ấy, là chiều dài nó là một mét chiều dài một mét nhá thế còn những chiều rộng em quay sao sát được cho anh nhìn thấy chiều rộng nó là tới 30 nhá chiều rộng tới 30 à, khóa là khóa hai đường hai đường các khóa đây các bác kéo dưới này hoặc là kéo lên trên này hai đường kéo khóa ở à, đây phía ngoài này thì sẽ có một ngăn này là các bác đựng đồ này đây ngăn này đựng đồ lặt vật nhá và phía này là bốn khoang đựng đồ nữa bốn khoang đựng đồ đây là cái tuyến một mét nhá đây các bác nhìn đây phía trong đây à, có dây đeo cho các bác này à, mút hai mặt nhé mút chống sóc hai mặt rất là êm ái à, cái này cực dày cực êm luôn và cái vải của cái túi này là vải bằng vâng, vải vải bố nhá vải bố lại tốt à, đấy mút đây các bạn nhé đấy, mút này à, rất là êm cái này gọi là túi chống sóc nhá à, khóa hai chiều hai bên kéo từ dưới lên luôn mẫu này là mẫu một mét này mẫu màu đen cái này màu đen thì nó nó kín đáo hơn đây mẫu màu đen bên ngoài mẫu màu đen đây thì có mẫu một mét hai một mét hai cũng là mẫu màu đen luôn nha các bác nhé mét hai cái này mét hai thì bề rộng của nó cũng là 30 bề rộng nó hơn 30 rồi đấy đây 30 chuẩn đây 30 thì này các bác sẽ đựng cái củi nó rộng rãi hơn nhé thế còn về cái dây đeo ấy thì là nó sẽ đeo theo kiểu như thế này thứ nhất đấy một là các bác cầm tay sách như này hai là cái dây đeo nó móc vào đây đây để sẵn các bác này cái đài này. Đó. đây các bạn các bạn nhìn nhá cái dòng này là đeo là kiểu như này đeo đeo kiểu như này các bạn nhé hoặc là các bạn thích các bạn đeo chéo thôi đây đeo chéo như này thì nó vẫn là dạng đeo chéo sau lưng nhá hoặc là đeo chéo ở vai chứ không phải là cái dạng đeo như ba lô này đâu nha các bạn nhá đấy, dạng đeo như ba lô này là không phải nhá các bạn lưu ý kỹ đeo đây này đây là dây đeo nhá à, ờ, đến kế tiếp đấy là cái mẫu dài 85 cm các bác nhá mẫu này là mẫu màu vuông mẫu vuông dài 85 cm đây 85 cm à, mẫu này thì rất là to này là cũng là màu đen nhá nhưng mà cái này nó có cái này là cái mẫu mới này các bác này mẫu màu vàng mới mới có nhá lúc trước là màu khác bây giờ mới có cái màu này tôi giới thiệu cho bác xem cái màu cho kỹ nhá à, mặt ngoài này, này có một cái túi rất là rộng đây một khoang này rất là rộng nhá có miếng dán này à, khoang này thì có khóa kéo có khóa kéo cho các bác nhé đây, diện tích cũng rất là rộng à, sách đây một là cầm như này hai là đeo chéo dây như này đây, đeo chéo dây này cũng hai khóa luôn nhé hai khóa kéo về phía hai bên đây ở trong này các bác này trong cũng là mút rất là êm đây các bạn này trong mốt giờ em nhé cái này thì diện tích rất là rộng nhé rất là rộng vài lớp mút chống sóc êm ái dùng cho các bác uh, chơi những cây ngắn nhé đây là cái này mẫu này mẫu 85 cm nó có cái màu vàng như này và màu đen đây các bác nào có nhu cầu thì là ờ, cứ liên hệ nhé ở ờ, cái mẫu này thì đồng giá hết các bác nhé đó là túi chống sóc thì nó sẽ đồng giá nhau hết đấy là 350 nghìn 350.000 cho tất cả các mẫu tùy vào cây củ của các bác nhé cây của các bác nằm ở cái số đo dài bao nhiêu à, 85 hay là 1 mét hay là 1 mét 2 các bác thích chọn uh, chiều dài bao nhiêu được các bác chọn nhé còn về giá thì luôn luôn là đồng giá là 350 nghìn cho một chiếc đã bao gồm cả tiền cước phí rồi nhé các bác nhé đã bao gồm cả tiền cước phí vận chuyển rồi đấy đây một túi trong sóc đeo như thế này hoặc là các bác đeo lên ờ, vai kéo này là tùy các bác nhé rồi à, những mẫu túi chống sóc nhé dành cho anh em đam mê chơi các bác có nhu cầu thì ờ, liên hệ trực tiếp với lại ờ, Ngọc Ánh theo số điện thoại kia nhá rồi xin chào anh em